Tin nóng 7 giờ qua, cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất, mọi lúc mọi nơi, từng giờ từng phút, chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết nhất, rõ nét nhất trong cũng như ngoài nước. Rất mong nhận được sự theo dõi của quý vị và các bạn là tiền đề giúp tin nóng 7 giờ qua, mang đến cho quý vị và các bạn những video chất lượng nhất, nội dung sâu sắc nhất với những bản tin về chủ đề tệ nạn xã hội, thời sự tổng hợp, an ninh đời sống, giải trí âm nhạc, thể thao du lịch. Và sau đây là bản tin chi tiết. Cuộc chiến trong khu cấp cứu bệnh nhân COVID-19 lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, khu hồi sức tích cực ICU, bệnh viện hồi sức COVID-19 nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bao trùm bởi tiếng máy thở. Bác sĩ và nhân viên y tế tất bật quanh những bệnh nhân bất động với chẳng chịt dây nhở, Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức đang điều trị cho gần 300 bệnh nhân nặng. Nguy kịch chỉ sau 6 ngày thành lập. Bệnh viện quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực ICU, trong đó 100 giường hồi sức nguy kịch. Vừa được thành phố Hồ Chí Minh gấp rút thành lập từ bệnh viện ung bướu cơ sở 2 nhằm thực hiện chiến lược dồn lực hạn chế bệnh nhân tử vong. Hiện hơn 530 y bác sĩ đã đến làm việc. Trong giai đoạn thiết lập giường bệnh tới đâu, nhận bệnh gần kín đến đó nhân lực và trang thiết bị đang tiếp tục được huy động. Có những lúc bệnh nhân này ngưng thở, bệnh nhân kia cần đặt gấp nội khí quản là tất cả chúng tôi lao vào cuộc bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy kiêm giám đốc chuyên môn bệnh viện hồi sức COVID-19 kể. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân với quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Dự kiến trong tuần này bệnh viện sẽ được trang bị thêm máy móc, thiết bị nâng công suất lên 500 giường. Số còn lại sẽ được lấp đầy trong thời gian tới. Khi bệnh viện hoạt động hết công suất cần tổng cộng 340 bác sĩ và 1.200 điều dưỡng được huy động từ các bệnh viện chính là chợ giấy, nhân dân 115, nhân dân gia đình ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và nhân sự theo sự điều động của Bộ Y tế. Các y bác sĩ, điều dưỡng nhận ra nhau qua những cái tên được ghi trên đồ bảo hộ. Khu ICU không ngớt tiếng máy thở bíp bíp, bao quanh các bệnh nhân là những máy móc theo dõi dấu hiệu sự sống điều dưỡng trung tập cho bệnh nhân đã qua nguy kịch uống nước. Ở ICU, mọi người không còn phân biệt nhiệm vụ nào là của ai, chỉ chung tay vào cố gắng tối đa để cứu người. Bác sĩ khi rảnh tay có thể làm việc của điều dưỡng, còn điều dưỡng choàng công việc của hộ lý. Gia đình bốn người đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An thấy tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Gia đình của Võ Thanh Bình, 28 tuổi, đèo nhau trên hai chiếc xe đạp về quê. 10 ngày qua, họ đi được 300 cây số. Trưa 19 tháng 7, nắng như đổ lửa ở vùng đất Ninh Thuận. Bốn người trên hai chiếc xe đạp mệt mỏi tiến về phía chốt kiểm soát Trung Mỹ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Khi dừng để khai báo y tế, Mọi người tại chốt hỏi thăm mới biết đây là một gia đình đang trên đường từ Đồng Nai về quê ở Nghi Lộc, Nghệ An bằng xe đạp. Từ 5 năm trước mấy mẹ con, bà cháu đã kéo nhau vào Trảng Bom, Đồng Nai làm công nhân. Hai năm nay Covid-19 khiến công việc bị gián đoạn, mưu sinh đã khó càng thêm khó. Suốt từ tháng 4 tới nay, họ thất nghiệp, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 Đồng Nai giãn cách theo chỉ thị 16, đó cũng là đêm gia đình chăn trở không ngủ. Ở lại thì không biết lúc nào hết dịch mà về quê thì không có tiền. Sau cùng, họ quyết định sẽ đạp xe về nhà. Em chở mẹ còn chị gái chở con chị ấy. Do phải chở người nên đi chậm, trung bình mỗi ngày đi được 30 cây số. Võ Thanh Bình, 28 tuổi, chia sẻ với VN Express tối 19 tháng 7. Gia đình 4 người của anh gồm chị gái 30 tuổi, con của chị gái mới 12 tuổi và mẹ Bình 51 tuổi. Bình cho biết 10 ngày qua gia đình ăn trên đường, ngủ đường. Dọc đường có nhiều người biết hoàn cảnh nên giúp đỡ, người cho cơm, bánh, cho hoa quả, có người giúp tiền. Đi qua các chốt kiểm dịch, gia đình đều được cán bộ tạo điều kiện cho qua. Các cán bộ ở chốt Trung Mỹ đã góp lại cho gia đình Bình 1 triệu đồng làm lộ phí cùng nhiều đồ ăn, thức uống. Trên đường đi em thấy gia đình mình không phải khổ nhất. Chỉ ít nhà em còn có xe mà đi. Chúng em còn gặp nhiều người khác đeo ba lô, đi đi bộ quãng đường dài về nhà. Bình nói quốc gia được Covid-19 bỏ quên khu điều trị Covid-19 chính của thủ đô Niger bị bỏ trống suốt nhiều tháng. Trong khi các cơ sở cách ly phủ bụi vì không có ca nhiễm, Khẩu trang gần như chưa từng xuất hiện trên đường phố và rất nhiều ngày trôi qua Niger chưa ghi nhận ca dương tính COVID-19. Nhu cầu về vaccine ít đến mức chính phủ Niger quyết định gửi hàng triệu liều ra nước ngoài. Quốc gia Tây Phi rộng lớn, một trong những nơi có tỷ lệ sinh và nghèo đói cao nhất thế giới. Từng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách dễ bị tổn thương nhất vì COVID-19. Liên Hợp Quốc từng ước tính COVID-19 sẽ khiến hàng triệu người ở lục địa này tử vong. Hơn một năm sau, nhiều quốc gia khác ở châu Phi đang vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ ba khi biến chủng mới khiến ca nhiễm tăng kỷ lục. Trong khi đó, dù phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và kinh tế, Niger lại là một trong số ít quốc gia ở rìa phía nam của sa mạc Sahara đến nay gần như được COVID-19 bỏ quên. Các chuyên gia cho rằng khí hậu khô nóng, Dân cư thưa thớt và dân số trẻ là những lý do khiến quốc gia này không bị đại dịch tàn phá. TPHCMTRON Cơn Ghen, Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, đi tìm người phụ nữ sống chung như vợ chồng. Thấy tình địch ở đó liền dùng kéo đâm chết hai người. Ngày 19 tháng 7, Dũng bị công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, Dũng thừa nhận mình và người phụ nữ 46 tuổi sống như vợ chồng từ 12 năm trước. Gần đây, ông ta cho rằng vợ hờ ngoại tình với anh Thanh, 30 tuổi, nên cuộc sống gia đình có nhiều bất hòa. Mấy ngày qua, Dũng thấy vợ nhiều lần nói chuyện với đàn ông gặng hỏi nhưng bà phủ nhận. Cãi vã xảy ra, người vợ bỏ qua nhà hàng xóm lánh mặt, theo điều tra, đêm 17 tháng 7, hai bên tiếp tục gây gổ. Người vợ bỏ sang nhà bạn ở hẻm 17 đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Một lúc sau Dũng tìm đến, mang theo cây kéo. Ông ta chạy thẳng lên lầu tìm vợ thấy anh Thanh ở đó liền xông vào đâm tới tấp. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, được một đoạn thì gục chết. Dũng thấy vợ lên xe máy chuẩn bị bỏ đi thì tấn công, đâm nhiều nhát. Bà này được đưa đến bệnh viện nhưng cũng tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã đến công an đầu thú. Quý vị và các bạn hãy like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Hãy nhấn chuông để theo dõi những video tin tức được cập nhật liên tục nhé.